chào mừng các bạn à, chào mừng các bạn đến với à, kênh chia sẻ thông tin về um, bất động sản cũng như là tư vấn đầu tư về bất động sản trên kênh Đào Nguyễn Official à, tôi xin giới thiệu tôi tên là Đào Nguyễn hiện tại tôi là chuyên gia cố vấn về đầu tư à, bất động sản tại khu vực à, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận à, từ miền Trung Đà Nẵng và Sài Gòn ha thì à, hôm nay tôi à, muốn chia sẻ với các bạn à, một cái chủ đề đó là cái những cái rủi ro bạn sẽ gặp phải khi bạn mua nhà mà không có sổ có rất là nhiều loại bất động sản mà khi bạn mua bạn sẽ chưa được nhận sổ liền ví dụ là hoặc là những cái của nhà đất của chủ đầu tư à, họ bán những cái tài sản có à, thể hình thành ở trong tương lai thì nó cũng chưa có sổ thì cái đó là thuộc một cái phạm trù khác à, mình sẽ tìm hiểu những chủ đầu tư có uy tín hay không cái dự án đó có giấy tờ đầy đủ pháp lý hay không ha thì mình sẽ mua và mình sẽ đóng tiền theo tiến độ còn hôm nay tôi chia sẻ tới cái à, tới các bạn cái vấn đề đó là mình khi mà mình mua nhà mà không có sổ đó là mình mua nhà và mua đất à, của dân thì có những cái rủi ro nào Ờ, khi bạn mua thì ờ, ngoài trừ một vài cái trường hợp là bạn mua cái ờ, đất hay cái nhà đó thực ra là họ có đầy đủ giấy tờ nhưng mà họ không biết cách làm để ra được cái sổ hồng mà họ hiện tại họ vẫn là cái sổ trắng hoặc là giấy tờ ở những cái cái cái cái thời cũ chẳng hạn à, thì mình cũng phải à, nhờ môi giới người ta sẽ những cái người mà chuyên À, làm việc về giấy tờ họ sẽ xem xét những cái giấy tờ đó nó có phù hợp hay không nó có thể chuyển đổi được từ giấy trắng qua giấy hồng hay giấy đỏ hay không thì bạn hãy mua ừ. thì còn à, nếu mà bạn mua nhà mua đất mà hiện tại là nó uh, chưa có giấy tờ thì bạn sẽ gặp phải một trong những cái vấn đề sau đây thứ nhất đó là uh, cái nó có thể là dễ xảy ra tranh chấp ví dụ như là khi không có sổ đỏ thì um, ví dụ như tranh chấp với hàng xóm với chủ nhà cũ hay là với bất cứ một cái ờ, tổ chức mà cho vay tín dụng nào đó à, tại vì thật ra là ờ, không có cái sự chứng minh đó là cái tài sản ờ, diện tích của nó bao nhiêu rồi nó có cái tường hay rào hay là gì gì chung hay lối đi chung lối đi riêng gì với nhà bên cạnh hay không và nó sẽ dễ dàng xảy ra tranh chấp khi bạn mua và khi mà nếu mà có cái việc mà xảy ra tranh chấp như vậy thì cái hợp đồng này nó sẽ uh, bị vô hiệu hóa thì thực ra là uh, đối với uh, về mặt uh, pháp luật thì những giấy tờ mà không được pháp luật công nhận ví dụ như là chưa có sổ chưa có giấy tờ gì chứng thực là đó là quyền sở hữu của người đó thì việc mà bạn mua những cái giấy tờ mà là giấy tay như vậy thì khi mà có xảy ra tranh chấp thì sẽ không được có pháp luật công nhận và uh, còn cái lý do thứ hai cái khó khăn thứ hai cái rủi ro thứ hai đó là uh, khi mà bạn mua những cái giấy tờ mà không những bất động sản mà không có giấy tờ thì rất là khó phải xác minh nguồn gốc của đất hay là của nhà ví dụ như là bạn mua đất thì bạn cũng không biết chính xác được đất là đất loại gì à, thời hạn sử dụng là bao lâu và nó có có vướng quy hoạch hay không à, có có có được cấp phép hay là được chuyển đổi từ cái đất ờ, đất ví dụ bạn mua đất đất đó là đất ờ, về à, à, đất trồng cây lâu năm đi nhưng mà thật ra là à, khi bà bạn mua sàn nhưng mà khi bạn muốn chuyển đổi thành đất uh, ở thì liệu rằng cái khu đó người ta có cho phép bạn chuyển đổi hay không ha và bạn mua giấy tờ chỉ là trên giấy thôi và những cái chủ những cái ờ, chủ đầu tư hay là những người mà người ta phân lô bán nền cho bạn hay phân lô bán sàn cho bạn á, thì họ cũng chỉ là phân lô họ hứa sẽ có ra được sổ cho bạn nhưng mà cũng bạn phải lưu ý xem rằng là có thể ra được sổ hay không thì um, bạn phải tìm hiểu kỹ cái việc này là vì nó có thể ra xảy ra tranh chấp bất cứ lúc nào cái rủi ro thứ ba khi bạn mua đất à, hay mua nhà mà không có sổ đó là bạn sẽ không thể nào thế chấp được à, việc mà ngân hàng họ sẽ không chấp nhận cho vay à, nếu mà là cái um, tài sản đó không có uh, có sổ ha nhưng mà có một vài uh, chủ đầu tư lớn hiện tại thì họ vẫn có thể là uh, chỉ là hợp đồng mua bán thôi nhưng mà ngân hàng vẫn cho vay tại vì họ ờ, đó là những cái chủ đầu tư lớn họ có uy tín và họ đã làm bất động sản từ lâu rồi và họ vẫn ngân hàng uh, họ thấy được cái tài sản hiện hiện hữu và họ ừ, tin rằng là cái tài sản đó vẫn có thể là nói chung là nó chỉ vướng một ít về cái pháp lý gì đó à, nên ờ, chưa có ra sổ được thôi nhưng mà vẫn có thể là à, cho vay hoặc là thế chấp được bình thường ha thì um, Ờ, còn cái rủi ro thứ tư đó là bạn khi mà bạn mua cái những bất động sản mà không có sổ thì bạn rất là khó bán lại vì cái việc mà khi mà bán lại như, như vậy á, thì cái người mua người mua sau họ cũng sẽ rất là khó khăn tại vì uh, họ nghĩ rằng là mua rồi không biết là có bán lại được hay không giấy tờ nó không đầy đủ như vậy rất là khó bán à, thứ nhất hoặc là những cái người mua họ sẽ ép giá bạn thứ hai hoặc là à, do đất mà không đầy đủ giấy tờ pháp lý thường bị ờ, người ta ép giá hoặc người ta uh, nghĩ rằng uh, những cái người mà thực ra là nếu ở cái khu đó vị trí đó cái dòng tiền à, cái mặc dù là nó rẻ ha mặc dù nó không có giấy tờ nhưng mà dòng tiền của nó có và tỷ suất lợi nhuận của nó có thì có thể là bạn sẽ bán được tốt nhưng mà nếu mà nó không có thường là bán rẻ thì những cái người mua những cái tài sản đó thường là những cái người mà người ta không có nhiều tiền à, mà họ mua những cái tài sản đó thì à, rất là khó khăn ha và họ cũng sẽ uh, phải tính tới tính lui và bạn cũng bị ép giá rất là nhiều vì mua những cái tài sản mà không có cái sổ rồi cái yếu tố thứ năm đó là cái bất động sản đó khi mà bị uh, quy hoạch hay dễ bị thu hồi ha tại vì nếu uh, nó là trong khu quy hoạch nhưng mà bạn có sổ thì bạn vẫn được đền bù nếu mà là cái đó là uh, nó nằm ở trong những cái ờ, khu học những cái quy hoạch mà về công cộng thì chắc chắn là bạn không để từng đường bù nếu mà bạn không có giấy tờ còn nếu mà là uh, do một cái chủ đầu tư nào đó họ quy hoạch họ làm uh, phát triển một dự án nào đó thì có thể là lúc đó sẽ thương lượng nhưng mà rủi ro về bạn rất là lớn và cái thứ năm đó là um, cái việc mà rủi ro khi mà bạn mua những bất động sản mà không có giấy tờ thì uh, rủi ro đó là bạn sẽ không được cấp phép xây dựng bởi vì khi mà hoặc là có thể là bạn mua cái ờ, cái nhà hoặc là nó có sẵn ừ. nhà cho nó rồi thì cái việc mà xin phép ờ, sửa chữa hay là xây cấp ừ, xây dựng lại thì cũng rất là khó khăn nên ờ, bạn phải suy nghĩ kỹ cái việc mà mua bất động sản mà nó không có giấy tờ ha rồi còn một cái điểm cuối cùng đó là khi mà bạn mua bất động sản không có giấy tờ thì bạn sẽ bị hạn chế quyền sử dụng à, bạn cũng ờ, không được ờ, phép sử dụng những cái quyền của bạn ví dụ như là à, chuyển đổi cho thuê hay là cho tặng hay là chuyển nhượng thừa kế gì đấy à, và hoặc là đi thế chấp thì những cái quyền này của bạn sẽ bị hạn chế tại vì khi mà yêu cầu ra công chứng của bạn không có giấy tờ thì không thể nào công chứng được mà ờ, tôi sẽ chia sẻ lại cái việc mà là nếu bạn đã muốn mua cái bạn là người rành ở cái khu vực đó và bạn biết là à cái nhà đó ừ, là thuộc sở hữu của cái người đó và giấy tờ của họ họ vẫn có thể chuyển đổi được mà họ chưa có uh, có thể làm và họ không biết cách làm thì bạn cũng có thể là uh, mua lại và bạn sẽ chuyển đổi qua tên bạn thì khi mà mà làm cái việc đó như vậy thì bạn cũng ừ, tốt nhất là bạn phải ký cái hợp đồng mà đặt cọc hợp đồng mua bán bằng à, giấy tay ha thì uh, sau đó bạn sẽ phải ờ, ghi rõ các điều khoản cam kết xem ờ, nếu mà không thực hiện điều này thì người bán sẽ phải cam kết đền bù như thế nào đó thì bạn phải rõ ràng như vậy và bạn ờ, phải tìm hiểu rõ ràng cái mảnh đất đó hay cái tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người ta hay không có tranh chấp gì hay không có tranh chấp với hàng xóm hay không có tranh chấp giữa chị em trong gia đình hay ba mẹ trong gia đình hay không rồi có tranh chấp với cái tổ chức tín dụng nào ở ngoài ngoài ở ngoài hay không ha tại vì những cái giấy tờ mà nó khó như vậy thì chắc chắn là ngân hàng sẽ không cho vay thì bạn phải xem rằng là họ có đem đi thế chấp ở ở ngoài hay không và nó có bị bất kỳ một cái cái cái cái cái problem gì hay không để bạn mà phòng ngừa cái điều đó và bạn phải ờ, tiếp theo là bạn phải kiểm tra cái giấy tờ tùy thân của người đó về hộ khẩu chứng minh nhân dân có phải là à, người đó uh, là cái được cấp phép sử dụng cái bất động sản đó hay không và người đó hiện tại ở đó hay không ha rồi ờ, bạn phải hoặc là bạn sẽ nhờ hàng xóm làm chứng hoặc là bạn sẽ nhờ thừa phát lại à, làm chứng là bạn có mua cái giấy cái cái căn nhà đó cái mảnh đất đó à, và cam kết là có ừ, đúng à, như sự thật là như vậy và việc thanh toán thì bạn nên thực hiện ở ngân hàng thì cái việc ừ, đó nó ờ, dễ dàng hơn và bên bán họ sẽ viết cái giấy biên nhận cho bạn à, và tất cả mọi thứ phải rõ ràng như vậy để khi bạn à, chuyển đổi bạn làm giấy tờ chuyển đổi từ sổ trắng qua sổ hồng chẳng hạn thì nếu mà có vấn đề gì thì bên bán họ sẽ phải hỗ trợ bạn à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng những cái à, thông tin này à, có thể giúp ích cho bạn khi mà bạn đi mua bán bất động sản